à, thứ nhất điều đầu tiên thì khi nói về an toàn và sử dụng điện thì ngay ở chương trình về lý lớp 7 các con đã được học về cái này rồi và các con đã biết được một cách sử dụng một số dụng cụ thông thường trong nhà một cách an toàn và trước tiên chúng ta cùng nhau nhớ lại một số kiến thức uh, của vật lý lớp 7 ở vật lý lớp 7 do các con còn nhỏ hơn nên khi làm thí nghiệm thì các thầy cô đã nhắc nhở các con là tuyệt đối chúng ta chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V. Bởi vì người ta đã nghiên cứu rồi, với hiệu điện thế dưới 40V thì khi con làm các thí nghiệm con sẽ không bị giật. Nó sẽ giúp các con an toàn về tính mạng. À, và cái thứ hai thì tất cả các dây dẫn khi làm thí nghiệm thì các con đều phải dùng dây có vỏ cách điện, tức là ta không tuyệt đối không dùng dây trần để ta làm thí nghiệm. Tiếp theo nữa, ý tiếp theo ở đây là gì? À, các thầy cô ở lớp 7 cũng dặn các con là đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện gia đình. Còn tại sao lại thận trọng khi tiếp xúc với mạng điện gia đình? gia đình? Bởi vì các con biết rằng mạng điện gia đình ở Việt Nam là hay có hiệu điện thế là 200 chuẩn là 220V và rất nguy hiểm. Và ở ờ, ờ, đó thì các thầy cô đã dặn các con là để an toàn trong sử dụng thiết bị